Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Rồi ờ, ok hello chào anh em, chào mừng anh em đến với ở Game Today ờ, Trước khi uh, chúng ta vào cái buổi livestream hôm nay Thì uh, tôi uh, xin uh, rất là cảm ơn Trân trọng cảm ơn anh em Đặng Minh Trung và anh em Juda uh, Đã donate cho tôi Đấy mặc dù là tôi chưa có bật stream lên đâu Nhưng mà trước cái buổi stream đã donate cho tôi rồi Rất là cảm ơn nhá Juda thì có cái lời nhắn là uh, Donate để được uh, lên bảng Lên bảng, có viết tên lên trên bảng còn Đặng Minh Trung thì gửi anh trai nước rồi cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em ờ, donate cho tôi Tôi ờ, cảm ơn các anh em bằng cái sự ờ, trân trọng và biết ơn các anh em Phải nói là như thế Anh em đã tiếp thêm cho tôi những cái động lực và sức mạnh Để tôi có thể qua cái mùa dịch này Cảm ơn anh em rất nhiều Mùa dịch ai cũng toang thôi Tôi cũng rất là toang Bây giờ đang phải làm ở nhà anh em ạ Đấy, máy thì cả hai vợ chồng đều làm ở nhà Chính vì thế nên là hai vợ chồng tôi là phải xe cái máy tính Đấy, tức là người này làm việc được thì người kia là phải chơi thôi người kia phải chơi thôi chứ bây giờ không thể là mà cả hai người cùng làm chung cái máy tính được Đấy, mà cái máy tính anh em cũng biết rồi đấy vợ chồng tôi là cùng làm đồ họa cùng làm thiết kế nội thất vì chính vì thế nên là cái máy tính cũng chỉ dùng được cái máy tính đấy thôi cái máy tính mà tôi đang dùng livestream cho anh em này này đấy, còn cái máy tính mấy cái máy tính laptop ấy thì không dùng được bởi vì nó yếu chính vì thế nên là tôi cũng phải rất là cố gắng để có thể là sắp xếp thời gian livestream cho anh em Tuy nhiên là tôi sẽ phải bắt đầu cái phiên live stream hàng ngày nó muộn một chút Thường là nó sẽ bắt đầu từ 10 giờ anh em nhá Đấy, nhiều anh em hỏi là tại sao lại live stream muộn là vì thế Đúng rồi, dạo này dịch bệnh thì đương nhiên là nghèo rồi anh em Thấp thỏm lo âu Chúng ta là dân thường, chúng ta sẽ không thể biết được uh, lúc nào thì cái, cái, cái dịch bệnh nó bùng phát Và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái dịch bệnh Chúng ta chỉ uh, coi như là góp một cái phần nhỏ bé vào trong cái công cuộc kiểm soát dịch bệnh của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid. Thì uh, cũng rất là mong các anh em cái tình hình dịch bệnh như này thì anh em hãy tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống đại dịch anh em nhé. Khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn, uh, không tụ tập và khai báo y tế anh em nhé. Mới bật uh, stream lên có đô lết của Momo xem ai roulette nhỉ Cảm ơn anh em uh, Thanh Hà Lê nhá Đồ lết cho tôi 5, 5 loét ạ 5 loét ạ Ủa 5 loét Cảm ơn anh em Trao giải Tuấn Cơm vào chung kết nhé Ôi Quý hóa quá Cảm ơn anh em nhá Tôi cứ tưởng anh em đùa <laughs> Cảm ơn Hà nhá Update luôn Rồi ok anh em nhá <clears throat> Rất cảm ơn các anh em đã donate cho tôi Đầu buổi livestream bật lên và đã có người donate rồi Cảm ơn anh em nhá Chào các anh em mới vào nhá <clears throat> Để xem nào Tôi phải chào một lượt các anh em Khánh chào rồi này Chào Gia Nguyễn Chào Duy Trần nhá Anh ơi con cướp chiêu Làm sao để cướp chiêu đúng vị trí anh em uh, cái con Grand Herat ý, anh em muốn cướp chiêu con nào ở bàn đối thủ anh em cứ để đúng cái vị trí ở cái con ở bàn đối thủ ở được nhá. Chào Trí Cường Chào em Không phải Anh em không phải xếp chéo góc gì cho nó mệt cả nhá Anh em nhá Anh em cứ sang bàn của đối thủ ấy Anh em Anh em nhìn cái bàn đối thủ ấy Anh em để đúng cái vị trí đấy nhá <clears throat> Cảm ơn anh em Đại Trần à, Đã like cho anh Like xong đi ngủ anh ạ Rồi chúc em ngủ ngon nhé Cảm ơn em Và hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream lần sau Rồi ok Chúng ta bắt đầu buổi livestream hôm nay Hôm nay tôi chơi theo yêu cầu nha anh em nhá các anh em thích tôi chơi cái bộ gì thì anh em uh, cứ, cứ, cứ, cứ, cứ yêu cầu nhá Đấy, anh em thích cái trận đầu tiên tôi chơi gì nào Anh em thích cái trận đầu tiên tôi chơi gì tôi chơi Anh em thích tôi chơi gì Hôm nay tôi chơi theo yêu cầu nhá Rồi, chúng ta bắt đầu thôi ba round đầu anh em cứ yêu cầu thoải mái nhá Tôi xem là những cái ờ, line up nào mà nó đi được thì tôi sẽ chơi Bây giờ chơi uh, nó cũng cuối mùa rồi anh em ạ cuối mùa rồi nên là chúng ta ờ, giải trí thôi Chứ còn tầm này thì rank queen thì cũng lên được rồi Có cần đảo ngược lại không anh? Cái gì đảo ngược lại hả em? Ừ. <coughs> đảo ngược lại cái gì cơ? Có lên chơi Godsaman không anh? Úi rồi thương Trần Hỏi có lên chơi Godsaman không thì em lên hỏi cả cái cái cái clan của anh nhá hỏi cả lò cái clan GTD của anh xem là bọn nó chơi như nào để được lên Queen nhá em nhá. Nhá, tất cả những cái thằng nào mà nó chửi cái bộ đấy, nó chửi cái bộ uh, bộ bộ bộ uh, đỏ ấy, cái bộ uh, à cái bộ Saman God ấy, thằng nào mà chửi ấy thì cái thằng đấy là cái thằng lòi láo nhá. Bộ đấy là cái bộ mà clan của bọn anh ấy là 100% là sờ farm bộ đấy lên Queen nhá. xem anh em bảo tôi chơi cái gì Chơi bộ gì được top 1 á chơi, chơi chơi bộ gì được top 1 thì nó nó nó nó lại không phải là cái cái cái cái cái con ten của cái, cái cái cái ngày hôm nay em ạ. Nhưng mà thôi được rồi, chơi top 1 thì anh cũng gắng thôi nhá. Nhưng mà con ten hôm nay là thế nào? Là anh em thích chơi bộ gì tôi chơi bộ đấy nhá, mà chơi chơi bộ gì mà thật là hay. Thật là hay nhá. Gấu sa man top 1 à? Đồ lên 100k. Được, được, được, được, được Long nhá. Gấu sa man, Gấu sa man top 1. <clears throat> Gấu sa man đã có gấu đâu. Cho con gấu, cho Shin con gấu nào. Gấu sa man, Được đấy, có kèo anh em ạ. Ưu tiên kèo. <laughs> anh em nhá, ưu tiên kèo hơn thứ nhất là ưu tiên kèo này thứ hai là ưu tiên là các anh em đô lết yêu cầu đấy thứ ba là gì ưu tiên là bộ làm mà tôi cảm thấy là nó hay Đấy, nhá có cái thứ tự ưu tiên <clears throat> rồi chơi cái bộ God Saman tôi chơi nhiều lắm rồi nhở anh em nhở cái bộ God Saman trên cái kênh của tôi tôi chơi nhiều lắm rồi chốt gấu nhá chốt gấu nhá nhưng mà đeo có gấu mới <clears throat> cứ mua Saman đã này Gấu Saman thì vứt mấy cái con này đi Rồi từ từ Cho cái bộ Goblin đầu game đã Có chém lan Chơi sát thủ ngon nhá Không ai yêu cầu mình chơi sát thủ Chém lan MOM chơi sát thủ ngon hai que anh em ạ <coughs> Đặng Minh Trung có đô lết nhá Anh em Đặng Minh Trung đô lết và yêu cầu bộ 4 Spirit 6 Warlock 4 Spirit 6 Warlock Trận sau nhá chung nhá Trận này chơi của gấu Long Sida lên kèo Lên kèo Long Sida Phải lấy được tiền của Long Sida anh em ạ Trận này phải lấy được tiền của Long Sida Cho những cái gì mà Long Sida đã gây tổn thương cho tôi Dạo gần đây <laughs> Ok Đéo có gấu anh em ơi Ủa Làm giàu không khó Chính xác Tôi chết rồi Không có gầu anh em ơi Có ờ, lựa có, có, có cái phương án dự phòng không? Có cái lựa chọn dự phòng không? Không có gầu, Round 10 ra gầu mới chơi được Lại <laughs> cùi mất Round 10 mình ra con gấu thì có chơi được không? Thật sự như thế luôn Đây rồi anh em ơi Đây rồi Gấu Sama nào Yên từ từ nhá, hỏi hỏi lại Long nhá, từ từ nhá, quay trở lại. Gấu Saman top 1 tức là tức là tức là Đặng Minh Trung. Đặng Minh Trung lại donate thêm anh em ạ, lại đô donate thêm và có có có một cái uh, ờ, dữ kiện đấy là Top 1 thì có thêm 50k Cảm ơn anh anh em Đặng Minh Trung nhá Từ từ bình tĩnh Bình tĩnh em nhá Bình tĩnh bình tĩnh Hết sức bình tĩnh Để kèo với Long Sida đã Kèo với cả anh em Đặng Minh Trung ở trận sau Nào bây giờ hỏi lại Long Sida này Là Gấu Saman top 1 có nghĩa là là con gấu Saman Con gấu Saman chơi gấu Saman hay là chơi bộ gấu kết hợp với Saman nhá Phải là hỏi rõ anh em ạ Phải hỏi rõ Gấu Saman tức là, là, là có chơi con gấu Saman được top 1 hay là chơi bộ gấu kết hợp với cả bộ Saman? Hỏi rõ. không lên gấu thì đi kèo của chung à, 3 gấu 4 saman à chơi ba gấu 4 saman thì ok được rồi ba gấu 4 saman ok nhá ba gấu của Saman Mịa Chơi, chơi bộ gấu kết hợp với uống Saman à Được Từ từ bình tĩnh chả kéo dần dần anh em ạ Cho cái bọn này lên hai sao hết thì ngon không ăn được rồi Con này khỏe quá Không biết có lên eco không nhỉ anh em nhỉ Eco gấu Này chơi um, Chơi mà không có chuỗi thắng từ đầu thì tốt nhất là eco yếu quá tốt nhất là eco anh em ạ tôi nghĩ ở đến eco eco ngay tại lúc này lấy hai con tăng cơ phía trên bán mấy con này đi cô thôi anh em ạ Tầm này bắt đầu cảm thấy khó rồi Gấu Saman thì phải cho bộ đỏ vào anh em ạ Thôi nhá, bỏ bỏ mấy con này đi Bán lấy tiền Đỏ Hunter vào Tôi phải giữ được con Hunter này Tôi đép rau quái anh em ạ Chắc là tôi không bán được đâu Không bán được Bây giờ rau 8 rồi Rau 8 vẫn chưa có cái gì đép quái này Gấu ơi Có nhỉ ba Hunter đã à, pin thì kèo lên đúng không tôi sẽ ghi một kèo lên nhá để cho anh em biết nhá kèo ba gấu ông ông đánh lại đi ông đánh lại một cái chữ cho nó rõ ràng đi ba gấu bốn sa man top một là bao nhiêu 100 k đánh lên cho nó rõ ràng đi cái kia thì nó không rõ cái câu của đây là không rõ nhá đánh lại không được anh em ơi không bán được con này đâu từ từ nó ra bốn đỏ ấy thì kết hợp glacier bốn đỏ với cả hai saman được mà khỏe mà thì tính em ạ Tùng có kèo 100k đánh mọi line up ở rank queen thì không phải hôm nay nha em nhá. Nó sẽ là buổi ngày mai. Ờ, ok. điếu ra con gấu nào anh em ạ Đây rồi Tôi sẽ ghim cái uh, cái kèo của Long Sida lên Trời ơi, round 10 vẫn chưa ra con gấu nào Không sao Tôi vẫn vẫn vẫn sẽ chơi gấu Saman nha anh em nhé, Nhưng mà Tôi được quyền chơi đến khi nào nó ra được ba con gấu Tôi sẽ phải giữ máu và chơi một cái con nào khác Được Chơi một con khác nha anh em nhé Đến khi mà Nó ra được con gấu thì tôi sẽ phải chơi con khác gấu rồi chắc là phải có bờ linh rồi đúng không ghép luôn ghép bờ linh à không ghép nhưng mà lính ngọc xung kích cái này sẽ để bkb ở cầm đánh nhá anh em nhá để sau từ từ đã bình tới chưa ra một con gấu nào nhưng mà tôi vẫn quyết định chơi gấu anh em thấy tự tin không dã man dã man với cái kẻo long sida giết được một con thôi là được tôi chỉ cần mỗi rau giết được một con thôi hai con thì càng tốt đúng rồi Round 15 không ra con gấu em còn tốt một được mà Ở đấy là chơi cái khác đúng không Thôi được rồi, à, không sao Giả sử nhưng mà không ra là con gấu thì phải thay con gấu vào một con co khác Con co khác là con gì đây? Người già không bao giờ dắt qua đường mà đòi chơi gấu sao biết ừ. Tôi hơi bị dắt nhiều người già qua đường thằng này nó có chơi chín ép không nhỉ ép gì ép saman à thằng này ra hai con gấu à có hai gấu tôi vẫn một gấu thực ra chỉ cần ra hai con gấu thôi là nó đã khác lắm rồi anh em ạ ra hai con gấu thôi là nó đã khác lắm rồi ơ kìa chết rồi mất chuỗi rồi ôi giới ơi chán thế mất chuỗi rồi đây rồi Đúng lúc mất chuỗi thì có hai con gấu này Áp cấp luôn Tranh thủ anh em ơi Trận này có thằng Godmo à? gót thằng này chưa gót mo gót mo đấy, gót mo đấy. Chưa có mo hay sao nên tạm thời cho bộ Spirit vào rồi. Không, không chơi Hunter, không chơi Hunter, không chơi Hunter nhá. Trận này lấy Hunter giữ máu đầu game thôi anh em ạ. Có gấu rồi, chơi gấu rồi. chiều à? Cho con này vào cướp chiêu Ui trông này nó sồ Trông kinh vậy Ăn được không Ui Vớ vẩn lại thua này Hay quá cái này Con này là quay đít sang phía Hunter anh em ạ Được rồi Đây rồi anh em ơi Anh em ơi anh em ơi Được rồi này ba gấu Thế thôi không cần con này nữa Đủ ba gấu rồi anh em ạ à. Đủ ba gấu rồi ba gấu bốn sa man Có cần kích quy giạt không nhở Cũng được Tạm thời chưa có đủ sa man để kích quy giạt cũng được anh em ạ Được không? Trận này có có, có khả quan không nhở? Anh theo anh em trận này có khả quan không? Có chơi được cái bộ long không? Kèo ba gấu búa Saman vô địch không? Ừ. Được á. Tôi nhìn thấy có vẻ khả quan á. Thêm một con gấu nữa đi. Một con gấu xin hoặc con gấu đá hai sao. À không, gấu xin, gấu xin. Gấu đá đéo cần đâu. Gấu xin nhá, cho xin con gấu xin, assassin, co. <clears throat> Nếu mà con gấu xin này không lên được là phải chơi Doom ấy. đồ này cũng hơi thừa đây cái chém lan có rồi chắc là lấy cái cái mkb mkb được lên 8 Được không? Cho xin con gấu xin lên hai đi ba con gấu rồi mà tỷ lệ đéo ra con nào sao Ôi rồi Chán thế nhở bốn đỏ anh em ạ Tạm thời chơi bốn đỏ đã Thằng này nhìn xong xanh như này Ui xanh thế xanh đấy bạn ơi Nó phải là một cái Nó sẽ phải là một cái quẹt và combo với cả Cái skill của con súng anh em ạ Thì mới ăn được nên uh, vứt cái bờ linh cho con Grim không nhỉ anh em nhỉ? Theo anh em có nên vứt không? Đây rồi, một quả trứng nữa rồi, một quả trứng nữa rồi. Con này hay hơn đấy. Có không nhỉ? Có hơn không nhỉ? đéo hơn đâu anh em ạ từ từ đã con này vẫn một sao không hơn đâu không hơn đâu phải lên 9 Round 19 gặp hàng top 1 anh em nhá Round 19 gặp thằng top 1 đẩy cấp lên 9 cho 4 Saman vào Ok 4 Saman kết hợp với cả 4 đỏ. ba đỏ, ba đỏ, ba đỏ, ba đỏ. Được. bốn đỏ Tôi nghĩ là Con này ngon hơn Được chưa Ui chết chết rồi Chết rồi con này bị bất tỉnh nhân sự rồi Ê tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi Ui dối ơi Đeo ăn được khỏe quá Nó lên chín anh em ạ cay thật Nếu combo được Bởi vì thiếu ma lăng Con này tung trưởng chậm quá con thỏ của nó có có có đồ tăng mana không không có nhưng mà nó có bộ hunter anh em ạ mất chuỗi rồi đèn quá cướp được cái chiều con thỏ đấy cướp được chiều con thỏ nhưng mà nó lại ấy khổ nó lại bị cái cái, cái là nó không tung được trưởng thì bị stun mất rồi tôi không có con nào kẹp ở phía dưới con rubik cả cho xin một quả trứng thôi ôi level 10 này con này đi Kiếm thêm một con xin nữa vào Được <clears throat> Thôi từ từ bình tĩnh thôi Đến tầm này lại bình tĩnh Kiếm cái giáp anh em nhá Kiếm cái giáp Sắp ma Thằng kia xanh nhờ Thực ra lên game chơi xin thì cũng, cũng không khỏe lắm đâu Có khi chỉ cần con này thôi Chỉ cần con phantom này thôi anh em ạ Cũng không cần cho bộ xin vào đâu Tôi nghĩ lết game ấy Kiếm thêm một con kiểu con bom và con đát nó khỏe hơn Kiếm thêm con đan uh, con con con bom hoặc là con đát 26 mới có gấu hai á Tôi luôn quả trứng nhá Thôi rồi tôi sẽ luôn quả trứng Hơi hơi đen đấy Tỷ lệ ba con gấu mà hơi ít Thật sự như thế luôn Hơi đen ừ, Được Được Con này được Tí combo Rồi thế rồi Roll 50 tiền thôi anh em ạ Không anh em ơi Sao lại bỏ gấu Đang kèo gấu lại bỏ gấu là sao Cho con này cao lên tí Thằng này đéo mất chuỗi lên 10 này Vãi đái thật wow Vãi cứt Khỏe thế Luôn tí đi kiếm quả trứng Tí có chơi bốn đỏ nhở Tí có chơi bốn đỏ nhở Roll thêm một con nữa 3 sao Hay quá Ui hóa cóc toàn bộ này Cướp được cái trưởng hóa cóc À không phải Đúng rồi Cướp được cái trưởng hóa cóc Hay quá mẹ thằng Hunter kia không biết có chơi ờ, kiểu 9 Hunter không nhỉ Ui nó lại ra cái con gấu này anh em ạ Chết rồi cái con gấu nó lên được hai sao sớm Nó lại là cái con gấu Starman Mà tôi lại không được dùng cái con này Nếu mà vứt quy giạt thì sẽ không có bốn đỏ Vứt quy giạt sẽ không có bốn đỏ Nhưng mà bù lại cái con Doom nó sẽ có đam anh em ạ Con Doom nó sẽ có đam Cũng được Nhưng mà nếu mà thế thì không combo được ừ. Nói chung là cũng có lợi có hại đấy Có mặt lợi và cũng có mặt hại anh em ạ Chứ không phải là Nó lợi hết đâu Đây rồi rồi Đến không Nó có combo anh em ạ Con Doom với con Grim này nó có combo Tôi lấy thêm một cái Ơ rồi, à, cái ma lăng rồi Đây Tôi lấy thêm một cái bờ linh nữa Tôi lấy thêm một cái Blink nữa cho con uh, Grim Thế là tôi sẽ có một cái combo khá là đẹp Grim kết hợp với cả Doom Đây, Grim Blink xuống Wow, sau quẹt, quẹt mực Đấy, sau con Doom một tung trưởng Ui, mẹ Doom đéo tung một trưởng luôn ạ à. Cần phải có Doom 2 Thằng kia vẫn chưa mất chuỗi ạ Cái gì đây Cấm đánh hả anh em Cấm đánh hả Phép cấm đánh ok Slot này Từ từ đã Bún đỏ anh em nhá Cứ roll bọn này lên 3 sao thôi Doom phải chơi bọn gót anh em ạ Combo này ở đây có gót gót Ở đây là gót Con này là con Swordman à Ui gót này khèo rồi Đồ yếu Yếu có ma lăng Được không Ăn được không Cắt chuối của thằng này Được quá Tôi biến được ra con Lancer 2 sao anh em ạ Được quá nhở Bỏ uy giạt cho QDP thì cũng thế anh em Bởi vì là nó cũng mất demon mà Để uy giạt vào hay hơn Có bốn đỏ anh em ạ cứ bình tĩnh Thằng này cũng sa Sama này Có huy giặt và có kết hợp với cả Doom anh em ạ Vừa có bốn đỏ lại vừa có combo với cả Doom Khỏe chưa anh em? Khỏe chứ? Khỏe đấy, khỏe đấy Không yếu đâu, không yếu đâu Cái con gấu tăng ấy Tí nữa tôi bán đi thôi anh em ạ Tí tôi bán thôi Tôi thêm một cái slot nữa anh em hiểu không đây cái con này này Tí bán này Giữ hai con này thôi Bởi vì yêu cầu Long Sia nó chính là 4 Saman mà Đúng không Gấu 4 Saman Có phải ba gấu không À ba gấu 4 Saman Được rồi Phải chơi cả ba con gấu anh em ạ Dã man Tức là phải chơi ba con gấu hả Vãi đái thật Tức là bắt buộc phải chơi ba con gấu hả Hỏi lại Long, S Long Sida nào Hỏi lại cho chắc Có phải chơi cả ba con gấu không Đùm toàn bộ nó Đùm hết Đùm hết anh em ơi Đùm hết Đùm hết Combo đùm đẹp mà Nếu mà chơi Nếu mà phải chơi cả ba con gấu ấy Phải chơi ba con gấu ấy Thì lấy lại con gấu phép anh em nhá Phải chơi ba gấu phải không Long Sida rồi Cô Cô Fin À uh, Confirm ở đây Long Sida confirm ở đây nhá Lùi luôn có đủ ba làm co anh em ạ Ờ đúng rồi, bỏ con này ra đúng rồi, hóa hóa gà ra được, bỏ được. Ba gấu của Saman đúng không? Từ từ phải hỏi Long cho chắc anh em ạ. Người ra kèo hiểu không? Long đồng ý bỏ bỏ được thì vẫn là bỏ được. Nha. Long đồng ý bỏ thì vẫn là bỏ được. Long không đồng ý thì tôi lại không không không không bỏ. Có vấn đề đâu. Do Long mà. Chém na nè. Chưa, chưa bán vẫn để nguyên ông ơi. Làm gì đã bán Chơi hai con ok kìa anh em ơi. Thế thì tí nữa tôi bán con này ờ, anh em nhá. Ok. Thế nó mới mạnh anh em ạ. Thế nó mới khả năng ở top 1 nó cao được. Đấy, chúng ta chỉ chơi hai gấu thôi, hai gấu thôi. Đủ gấu rồi thôi. Con này mà nó lên uh, ờ, 3 sao ấy Thì nó là 5 tiền Nó bằng một con 5 tiền anh em ạ Cố gắng Cố gắng cho lên 2 sao À cho lên 3 sao Còn bọn này thì có thể sau này sẽ phải chuyển bài từ từ đã Thằng kia chơi bộ gì Saman Hunter à Saman Hunter Có thằng nó cũng chơi gấu như tôi anh em ạ Nhưng mà nó không có cái combo nó không có cái combo với cả Doom với Grim. Ồ. Oh. giạt không kích được ba gấu nhá. Không kích được. Bán hai con này đi. Không cần đâu anh em ạ. Doom khỏe hơn. Doom vào Doom vào phát, Doom là hết rồi mà. tí nữa cho hai con Doom vào thêm Quy giặt vào anh em ạ À thêm thêm thêm Saman vào nhá Tí đó Có tôn ngộ không này Combo đẹp, combo đẹp anh em ơi Combo đẹp Ăn được không? Ăn được luôn ừ, Đơn giản quá Dumba anh em ơi Dumba này Đối thủ ấy, coi như là bảo là con gấu xin nó bị nỗi à. Thế thôi Tôi chuyển đồ cho con Doom nhá Cho đỡ lỗi nhá Ok Ok ok ok ok Chuyển đồ cho Doom cho đỡ lỗi vậy Nghe nói cậu bảo là cậu xin lỗi thì thôi được rồi Bỏ con này ra vẫn có Grim anh em nhá Cho con này vào đủ 5 con Đủ Saman luôn không cần combo luôn anh em ạ Được chưa Long bảo hai gấu vẫn được đúng không hai gấu vẫn được đúng không Ok nhá Được không Được không có yếu hơn tí nào không Có thêm bộ Demon này Đấm khỏe hơn không Thấy không Có lỗi gì không Ui rồi Tôi thấy có lỗi ở đâu 25 <laughs> máu đi luôn Long Sida chính thức mất tiền anh em ơi Ui xôi ui Long Sida Của đau con sót cắt từng khúc ruột một Đau lắm đây Đối thủ cứ tưởng sống được thêm một vài round nữa để cho Long Sida Coi như là có thêm một chút hy vọng Long Sida chắc là hy vọng đối thủ có thể là được kèo Chắc là như thế <laughs> Nhưng không Ông ơi, chắc là ông ờ, biết số tài khoản của tôi rồi đúng không? Momo của tôi chắc ông biết rồi đúng không? Tôi đang đợi hai tiếng tinh tinh từ phía ông <laughs> Thực ra thì cái tuần này ấy, anh em à, Long Sida là cũng ăn được nhiều giải rồi Ở trên kênh của tôi rồi Tổng kết lại cũng được hơn 3 loét anh em ạ à. Long Sida ra kèo thì cũng chỉ là để ủng hộ tôi thôi Chứ còn eh, biết ngay là tôi top 1 rồi Chứ cần gì phải kèo kiếc gì cho nó mất thời gian nhá anh em nhá rồi chúng ta ờ, có thể là th thấy được cái sức mạnh của cái bộ 4 saman kết hợp với cả ba con gấu nó mạnh như nào rồi chúng ta tiếp theo chúng ta chơi gì đây Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu má chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm Z800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên con chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi